ngang qua cơn mưa ngang qua yeah Lưỡi lại sau lưng tất cả Mò lại sau lưng tất cả Để rời xa anh và bên ai kể bên vai là ai Lúc tim trong cơn mưa này Lúc tim trong cơn mưa này Nụ cười em nơi đâu qua đã mang em đi xa nơi anh Từ một ngày qua đã mang em vượt qua xa nơi anh Một giây thôi vô về một giây thôi Hãy những giấc mơ em mà chào anh về bao kỷ niệm Hãy nói ra ra đi xa như vậy Đôi ta anh giờ này nó quá yêu mình Đầu tiên nếu em trở lại về một giây được bên anh sẽ có xa và chắc em đã mãi tìm rồi Dõi tìm xem em ở đâu Hãy nhắn em về đi Trở lại nơi đã từng nơi rơi rơi một nụ cười Nhìn lại căn phòng xa còn đâu tràn ngập bao nỗi buồn mưa lại rồi giấc mơ ngày nào cùng yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sao cơn mơ anh bỗng thấy đau hơn Khi tim em rơi đi quên đi một bóng hình Xin người trở về Nếu em trở về Bước đi không chưa biết đằng sau là nghe cho mối tình này giờ phút em ra đi giờ phút ta chia ly thật chua xót làm sao ngầm cay vào tim và anh có chữ cho người dẫu anh mang em đi xa cơn mưa ngang qua khiến em phôi pha tim anh ngàn ngào tìm giấc mơ ngày nào oh yeah yeah yeah yeah sao cơn mưa anh bỗng thấy đau hơn khi tim em rời đi quên đi một bóng hình xin người trở về nếu em trở về nap nap nap nap nap nap nap Đêm mưa kia đã ngớt rồi Giờ có tim anh vẫn nhớ Cho anh đi một giấc mơ Đi bên em những ngày đó Trái tim còn đau vì anh nhớ em Đôi môi anh nhấp khô vì em Cùng năm tháng trôi dần giết anh bằng kỷ niệm Bóng hình Bóng hình Bóng hình When they When they she ever heard.